thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung và đài lôi tuần thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi phải không ạ cái thứ nhất là cái um, lô khung của chúng ta cặp 2992 thì chúng ta cũng ăn thứ bảy và chủ nhật này cả cặp luôn anh em nhé cả cặp về cái bộ đề 23 này của chúng ta và cái chạm 3 thì nó vẫn chưa ra thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình về cái chạm 4 và cái bộ đề 34 này của chúng ta thì ngày hôm qua chúng ta cũng chiến thắng được cái trạng 4 này luôn ngày đầu tiên anh em nhé thì anh em nào mà có lui tiếp cái bộ đề 34 này thì anh em lui không thì chúng ta bỏ nó đi ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho em một cái bộ mới để chúng ta lui cho cái tuần mới anh em nhé lô khung 4774 của chúng ta hai hôm thì chúng ta cũng chiến thắng được đó ở trên kênh của chúng ta thì về phần nô khung của chúng ta thì ăn thông phải không ạ cặp 2992 thì ngày hôm nay thì ăn được con 29 này ăn được con 922 nháy và con 74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 chia sẻ thì mình cũng muốn giới thiệu qua cho anh em về phần Zalo 0566517326. Anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với kênh của mình thì kết bạn Zalo để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé. 500k mãi mãi. Chỉ dành cho những anh em nào mà không có thời gian soi cầu, ra bờ loạn số, không biết đánh số gì thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình. Thì trên Zalo thì chốt cho anh em là một cặp lô xiên 2 và sàn đề 10 số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 thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 này anh em lấy ở cái giải ba này cho mình con đầu tiên và con cuối cùng bộ số thứ tư hai con này thì chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có đài lôi tuần của ngày thứ hai này bộ đề 24 Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này, 747 này và 797 <coughs> để chúng ta lôi tuần thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 này. Ngày đầu tiên không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này ngày thứ tư này sang ngày thứ năm đề về 97 thì chúng ta đã ăn được con đề 97 này trong bộ đề 24 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần chủ nhật này thứ hai ngày mùng 9 tháng 1 thì chúng ta có bộ đề 12 này Bộ đàm 12 của chúng ta thì có 121 này, 171 này, 626 này và 676. Để chúng ta lui tuần. Ngày đầu tiên không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này. Ngày thứ tư đề về 62 thì chúng ta đã ăn được con đề 62 này trong bộ đề 12 anh em nhé. Tiếp tục phiên xong lại đợi đến thứ hai tuần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 tuần mới anh em nhé anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi không có gì là chắc chắn 100% bởi vì nó chỉ có 8 số thôi anh em nhé để lui đến à, thứ hai tuần sau cho mình đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ hai cái cái đường cầu lô cung thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta thì khá là ok phải không ạ ăn liên tục thứ hai này ngày mùng 2 tháng 1 cũng ở giải ba này luôn chúng ta lấy hai con đầu tiên này anh em nhé lô khung 3 ngày để chơi thứ ba thứ tư thứ năm này cặp 292 khung 3 ngày cho mình mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 92 này anh em nhé ăn được con 92 ngày thứ hai luôn tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ hai tuần thứ hai ngày mùng 9 tháng 1 thì chúng ta có cặp 313 này để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 13 này anh em nhé 13 giải 6 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ hai tuần thứ hai ngày 16 tháng 1 này thì chúng ta có cặp 272 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 27 anh em nhé ăn được con 27 tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 30 tháng 1 thì chúng ta có cặp 404 này để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 40 này anh em nhé ăn được con 40 40 của chúng ta về giải 6 đây tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta đợi thứ hai hàng tuần thì theo những cái đường cầu của mình chia sẻ này về cái đường cầu lô cung này đa phần là đã ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì nó không nhảy lên ngày thứ ba thì anh em có thể là tham khảo vào tiền cho mình anh em nhé bởi vì nó đang rất chi là đỏ anh em ạ thì cái tuần này thứ hai ngày mùng 6 tháng 2 của chúng ta thì có cặp 191 anh em nhé 1991 để chúng ta chơi cho thứ ba thứ tư thứ năm cho mình anh em nào trùng cầu về cái đường cầu lô khung này thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé đó Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lui tuần thứ hai này anh em nhé. Về cái đường cầu lô khung 3 ngày của chúng ta thì cặp 1991 chơi thứ ba, thứ tư, thứ năm và bộ đề 13 của chúng ta lui từ ngày mùng 7 đến ngày 13 anh em nhé. Trên kênh của mình thì chủ yếu là về phần đề lui thôi. Anh em nào trùng cầu với đường cầu của mình chia sẻ thì anh em vào tiền, không trùng cầu thì thôi. Tất cả những con số thì chỉ là dự đoán thôi, không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé. Về cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì nó đang rất chi là đỏ, anh em có thể là vào mạnh tay được cho mình bởi vì là nó khung 3 ngày thì từ cái um, một tuần gần đây mình chia sẻ thì chưa có một ngày nào nó bị gãy cả. Đa phần nó đều là ăn